Đề bài, viết đoạn văn nghị luận về đức tính kiên trì, kênh tài liệu 365 siêu tập xin gửi tới bạn học sinh tham khảo. Dưới đây là một số bài văn mẫu hay đã được chất lọc mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 1 Ông cha ta có câu có công mài sắt, có ngày nên Kim không chỉ nói về đức tính siêng năng chăm chỉ của con người, mà còn nói đến lòng kiên nhẫn, bản lĩnh vượt lên chính mình để chiến thắng tất cả. Lòng kiên nhẫn là đức tính tốt đẹp của con người, Cần đức rèn luyện phát huy và trau dồi thường xuyên. Có như vậy thì mỗi con người cần phải cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân mình, giúp ích cho xã hội. Để hiểu được nguồn gốc cốt lõi của đức tính kiên trì thì chúng ta phải hiểu được kiên trì là gì trong mỗi con người. Nghĩa của từ kiên trì hay kiên nhẫn thể hiện ngay trong từ nhẫn. Có nghĩa là nhẫn nại không bỏ cuộc, không chùn bước khi chưa làm được việc, chưa hoàn thành mục đích mà mình đặt ra. Kiên nhẫn hay kiên trì là cả một quá trình cố gắng không ngừng nghỉ, bằng mọi giá để tìm được con đường đi cho chính bản thân mình. Kiên nhẫn, kiên trì là một đức tính tốt, đáng trân trọng và đáng ngưỡng mộ tự hào. Mọi việc diễn ra trong cuộc sống hàng ngày hay mọi kết quả đạt được không phải dễ dàng gì, cũng không có việc trời ban, vận may hay tự nhiên mà có. Tất cả chỉ là sự ngụy biện cho hành động bằng lời nói. Cái gì cũng có giá của nó, Thành quả mà bạn đạt được hôm nay không phải ngày một ngày hai mà là cả quá trình bạn đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả những thứ đáng giá nhất. Trong xã hội hiện nay, đức tính kiên trì sẽ giúp bạn có thể tự khẳng định được bản thân mình, tự xây dựng cho mình địa vị vững chắc. Tất cả đều cho bản thân mình quyết định, và suy nghĩ sẽ quyết định hành động. Bởi vậy suy nghĩ tích cực bạn sẽ có hướng đi đúng đắn. Đối với mỗi người, đức tính kiên trì chính là cách bạn tự rèn luyện bản thân, có thể chống chọi khống chế và vượt qua được nhiều cám dỗ, tự chủ bản thân cũng như không ngừng cố gắng vươn tới những điều tốt đẹp nhất. Mỗi chúng ta, để thực hiện được ước mơ của mình, có nhiều người đi hết một đời cũng không tìm ra được ước mơ, có nhiều người tìm ra rồi nhưng họ bỏ đó, vì họ lười, nhanh bỏ cuộc, không chịu cống hiến và không chịu cố gắng. Thất bại là chuyện trước sau gì cũng sẽ tới, chỉ vì bạn không sống hết mình cho đam mê, vì bạn nhanh bỏ cuộc khi đường đua vẫn còn dài, vậy thì bạn thất bại là chuyện đương nhiên. Bạn hãy nhìn về phía trước, hãy không ngừng học hỏi và cố gắng để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tuy lòng kiên nhẫn, đức tính kiên trì cần đi liền với sự hiểu biết và tìm ra hướng đi đúng, nếu không hậu quả sẽ ngược lại chăm chỉ mà ngu dốt sẽ thành phá hoại. Nếu kiên trì vì những điều không đáng thì bạn sẽ đổi lấy hậu quả xấu, Đối lập với kiên trì là những người thiếu niềm tin vào bản thân, nhanh bỏ cuộc nhanh chùn bước. Cuộc sống của những người ấy luôn bình lặng một cách chán trường. Vì họ không có ý chí phấn đấu, không kiên trì nên họ sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Tuy nhiên, như ở phần đầu đã nêu đức tính kiên trì là cần phải rèn luyện hàng ngày, phát huy và trau dồi thường xuyên. Mỗi học sinh chúng ta đang ngồi trên ghế nhà trường, cần rèn luyện lòng kiên trì để có thể trở thành người học trò chăm ngoan học giỏi, Người con có hiếu, cần rèn luyện và hoàn thiện bản thân để vươn tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống và hãy kiên trì với khoảng 200 chữ nghị luận về đức tính kiên trì. Kênh tài liệu 365 siêu tập xin gửi tới bạn học sinh tham khảo. Dưới đây là một số bài văn mẫu hay đã được chất lọc mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 2 Liên tục kiên trì và liên tục bền bỉ là hai yếu tố giúp con người đạt được mọi thành công. Kiên trì là sự nhẫn nại, bền bỉ, vững vàng, không cúi đầu trước thất bại, không buông bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu đặt ra. Người có lòng kiên trì luôn biết cố gắng phấn đấu, không ngại khó khăn, thất bại trên con đường dẫn đến thành công. Kiên trì giúp con người rèn luyện ý chí, nghị lực từ đó không dễ dàng bị vấp ngã. Kiên trì làm cho con người trở nên bản lĩnh hơn, không sợ hãi hay lùi bước trước những khó khăn có thể xảy đến trong cuộc sống. Đức tính kiên trì làm khởi sinh những phẩm chất đẹp, là chìa khóa dẫn đến sự thành công trong nhiều lĩnh vực. Trước khó khăn hay thất bại, người có lòng kiên trì tích góp được cho mình nhiều kinh nghiệm quý giá và sự dẻo dai, bền bỉ. Người không có tính kiên trì thường chán nản, bỏ dở mọi việc giữ chừng, khó thành công trong mọi việc. Muốn rèn luyện đức tính kiên trì, trước hết, phải có một tình yêu đối với công việc, sống có trách nhiệm với bản thân và với người khác, không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn, thử thách, kiên trì nhưng không cố chấp, bảo thủ, biết sửa sai, biết dừng lại đúng lúc. Không phải khó khăn nào con người cũng chiến thắng, thất bại nào cũng được đền bù nhưng nếu biết hành động bằng một ý chí kiên định, một tinh thần quả cảm, Đề nhất bài, định chúng ta có thể gặt hái luận về đức tính kiên trì. Kênh tài liệu 365 siêu tập xin gửi tới bạn học sinh tham khảo. Dưới đây là một số bài văn mẫu hay đã được chất lọc mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 3 sự thành công của rất nhiều người trong xã hội không phải tự nhiên mà có được, cũng không phải do vận may mà là nhờ vào sự nỗ lực, lòng kiên trì. Sống có mục đích, có ước mơ nhưng không kiên trì thực hiện nó thì cuối cùng chúng ta vẫn quay về con số 0. Trong cuộc sống, đối với mỗi người, lòng kiên trì là cần thiết và phải được rèn rũa hàng ngày. Kiên trì là thái độ sống, làm theo, theo đuổi mục đích mà mình đã đề ra. Đó chính là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, dù có gian nan thử thách nhưng vẫn nhất quyết làm đến cùng. Lòng kiên trì đối với mỗi người là nhân tố để thành công, để đạt được mục đích mà mình đặt ra. Lòng kiên trì là một đức tính tốt, cần được phát huy, có ý nghĩa lớn quyết định đến cuộc đời của mỗi con người. Khi chúng ta vạch ra kế hoạch và quyết tâm theo đuổi nó đến cùng, đó là lòng kiên trì, và chắc chắn chúng ta sẽ đạt được một kết quả như mong đợi. Có một người bạn có đam mê văn chương, bạn ấy viết rất nhiều, nhưng gia đình lại phản đối và buộc bạn phải lựa chọn con đường đi khác. Bạn vẫn kiên trì với ước mơ đó, theo đuổi nó và bây giờ bạn là một nhà văn trẻ có tên tuổi. Nhờ vào sự kiên trì, quyết tâm theo đuổi đam mê nên bạn đã thành công. Đây chính là bài học mà nhiều người cần phải học hỏi và rèn luyện. Lòng kiên trì không phải rèn luyện trong ngày một, ngày hai mà là cả một quá trình, Mỗi ngày, chúng ta có thể rèn luyện đức tính đó bằng nhiều cách. Bạn kiên nhẫn làm hết bài tập mà cô giáo giao, đó là một biểu hiện của lòng kiên nhẫn. Đã hơn 12 giờ đêm nhưng bài toán giải mãi vẫn chưa ra, đừng vội tắt đèn đi ngủ, bạn hãy kiên nhẫn ngồi thêm chút nữa, biết đâu bạn sẽ tìm ra được đáp án. Sự thành công của nhiều người hiện nay có được là do năng lực, bản lĩnh, nhưng yếu tố góp phần không nhỏ chính là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ. Để đạt được một thứ gì đó, có thể chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ, hy sinh nhiều thứ. Đó là cái giá, nhưng bản thân mình hài lòng với việc đó, cũng không uổng phí. Cha ông ta có câu có công mài sắt, có ngày nên kim cũng chính là gian dạy chúng ta cần phải kiên trì, chịu khó, nhẫn nại trong công việc thì mới có thể gặt hái được thành công. Muốn ăn trái ngọt, hoa thơm thì cần phải có những quãng đường đánh đổi, hy sinh, Tuy nhiên, lòng kiên trì hiểu theo nghĩa tích cực không có nghĩa là cố chấp đến cùng. Cố chấp cũng là kiên nhẫn, nhưng cố chấp vì điều không nên thì thật không đáng. Bởi vậy, lòng kiên trì nên dùng đúng lúc, đúng chỗ thì cuộc đời của mỗi người mới có thể hạnh phúc và thành công được. Bên cạnh những người có đức tính kiên trì thì vẫn còn tồn tại không ít người thiếu kiên nhẫn, cả thèm chóng chán, nhanh gục ngã. Thành công đến không dễ dàng, nếu từ bỏ mọi thứ một cách nhanh chóng thì chúng ta sẽ không nhận lại được điều gì. Đối với tuổi trẻ thì thường hay nhanh chán, nhanh bỏ cuộc. Cần phải rèn luyện đức tính này để sau này mỗi người có thể tự lập và đứng vững trên đôi chân của mình. Lòng kiên trì thực sự rất quan trọng đối với nhiều người. Chúng ta cần phải có kế hoạch để rèn luyện nó từng ngày, chắc chắn rằng mục đích mà mình vạch ra khi có lòng kiên nhẫn sẽ nhanh nghị luận về đức tính kiên trì Kênh tài liệu 365 sưu tập xin gửi tới bạn học sinh tham khảo. Dưới đây là một số bài văn mẫu hay đã được chắt lọc mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 2 Cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng đối với bất kỳ ai. Bởi thế, muốn thành công nhất định phải biết kiên trì. Bền bỉ, kiên trì là thái độ nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, quyết tâm vượt qua thử thách để theo đuổi mục đích mà mình đã đề ra. Người có tính kiên trì là người không thay đổi ý định, luôn giữ vững ý chí, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách để làm việc đến cùng, đạt tới mục tiêu cuối cùng. Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là sẽ đạt được thành công. Trong bất kỳ công việc gì, giai đoạn cuối cùng là giai đoạn gian nan nhất. Khi đó, khó khăn chồng chất mà sức lực đã hao kiệt nhiều, khiến chúng ta rất dễ bỏ cuộc, Chính lòng kiên trì vực dậy sức sức mạnh, giúp ta đứng vững trước khó khăn khi tất cả đã hoàn toàn sụp đổ. Một người có lòng kiên trì nhất định sẽ thành công. Bởi thế, thiếu đi lòng kiên trì thật khó làm nên điều gì lớn lao, thậm chí là sẽ nhận lấy những thất bại đớn đau. Để trở nên kiên trì, ngoài việc học tập chăm chỉ cũng cần phải rèn luyện ý chí, sự bền bỉ, tăng cường sức chịu đựng và luôn luôn khao khát thành công. Hãy luôn nhắc mình cố gắng, cố gắng hơn nữa trong công việc và cả trong đời sống. Hãy nhớ rằng, thành công là một hành trình chứ không phải là điểm đến. Thiếu tính kiên trì thật khó đi hết hành trình ấy. Những thành tựu vĩ đại không được gặt hái bằng sức mạnh mà chính bằng lòng kiên trì. Ai biết kiên trì, người đó chắc chắn nghị luận về đức tính kiên trì. Kênh tài liệu 365 sưu tập xin gửi tới bạn học sinh tham khảo. Dưới đây là một số bài văn mẫu hay đã được chắt lọc mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 5 Kiên trì là một phẩm chất tốt mà mỗi người cần phải có để rèn luyện bản thân mình. Cha ông ta đã từng dạy, có công mài sắt có ngày nên kim. Lời khuyên trên hoàn toàn đúng. Sắt là một kim loại cứng nhưng nếu ra sức mài giũa lâu ngày thì có thể trở thành một cây kim sáng bóng, hữu dụng. Từ việc mài sắt nên kim nhân dân ta đã nêu lên một bài học sâu sắc về việc rèn luyện đức tính kiên trì kiên trì là luôn giữ vững, không thay đổi ý định, ý chí để làm một việc gì đó mặc dù gặp nhiều khó khăn trở ngại. Vậy tại sao phải kiên trì? Vì tất cả mọi việc trên đời này không phải dễ dàng mà thành công được. Nó là kết quả của một quá trình rèn luyện phấn đấu không ngừng. Hơn nữa, trong cuộc sống con người luôn phải đương đầu với biết bao thử thách, khó khăn, nếu nản lòng, thoái chí chắc chắn chúng ta chỉ nhận được sự thất bại, cay đắng, Ví dụ như bác Hồ là một tấm gương sáng ngời về lòng kiên trì để chúng ta noi theo, bác đã kiên trì con đường cứu nước dù gặp nhiều khó khăn, và nhờ kiên trì mà bác đã biết hơn 20 thứ tiếng trên đời. Thầy Nguyễn Ngọc Ký cũng là một tấm gương về ý chí kiên trì, dù bị liệt mất đôi tay nhưng vẫn cố gắng rèn luyện viết bằng chân và trở thành thầy giáo giỏi Nguyễn Đình Triệu, dù bị mù hai đôi mắt nhưng vẫn kiên trì vượt qua khó khăn và trở thành một thầy giáo, Người thầy thuốc để bốc thuốc chữa bệnh nhân dân những người có đức tính kiên trì sẽ đạt được những thành công và được mọi người yêu mến, cảm phục. Đồng thời, bên cạnh những người biết kiên trì để đạt được thành công trong cuộc sống vẫn có những người có biểu hiện thiếu sự kiên trì trong cuộc sống cũng không ít những người thiếu ý chí, nghị lực, dễ nản lòng thoái chí ví dụ như những người chỉ biết dựa vào người khác, sự giúp đỡ người khác để nhận được thành công về mình, những người đó chắc chắn sẽ không nhận được sự cảm phục yêu mến kính trọng từ mọi người sẽ nhận lấy những thất bại. Nói tóm lại, kiên trì là một đức tính cần có ở mỗi người. Là học sinh chúng ta cần cố gắng nỗ lực, học tập, rèn luyện một ý chí vững vàng để đối mặt với những khó khăn phía trước để khiến đất nước ngày càng xanh đẹp và phát triển đến tầm cao. Hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ thật sự thất bại mọi khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng,